Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang à, Sau một cái thời gian mà Giang có lên nhà Tân Gia, Bí Thư Gia Và sau khi trở về quê thì cũng có một chút việc à, bận cá nhân Nên là Giang cũng chưa có thời gian để mà đi à, thăm à, hỏi giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn à, Tiếp tục làm con đường được Và Giang à, cũng nhận được rất là nhiều comment của các anh chị khán giả trong ngoài nước và trực tiếp là một số mạnh thường quân cũng đã điện à, cho Giang ấy về vấn đề là của em à, bí thư già thì Giang cũng nói luôn là cái chuyện tình cảm của bí thư già đó với à, một cô bé tên Hương tận trong An Giang thì Giang cũng xin chia sẻ và tâm sự với các anh chị khán giả một chút xíu là cái chuyện tình yêu thì Giang không thể ngăn cấm được và mọi người cũng vậy thôi đấy Giang cũng đã có nhiều cô bác chị khuyên mỹ thư già không nên như thế này thế kia ấy, thì mình cũng nói với à, em già và tâm sự hai anh em mà yêu là tìm hiểu là một chuyện còn đến được với nhau và tiến xa hơn thì là một chuyện khác thì à, mình cũng à, chỉ biết là khuyên em ấy nói em mỹ thư già là hãy tìm hiểu thật kỹ thật sâu sắc rồi mình mới tiến đến hôn nhân để sau này mình có nhớ chuyện gì xảy ra ấy mình cũng không uh, uh, oán trách được ai và cái chuyện này thì uh, đó là riêng kia thì uh, cũng chỉ khuyên được bí đi ra như vậy thôi các anh chị ạ Giang cũng cảm ơn uh, tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và đồng hành với Giang và trong quá trình mình lên trên đó thì Giang cũng nhận được thêm một số tin vui nữa đến với cái con đường là tấm lòng vàng là nhận thêm được của cô Nga Trần là tổng số tiền là 500 đô 100 đô là cho cháu Trạng và 100 đô thì cô cho uh, quà sinh nhật của Giang còn lại là 300 đô thì cô tiếp tục là ủng hộ con đường tấm lòng vàng của các anh chị nhé thời gian tới đó thì mình sẽ lên trên đó có thể liên hoan cho con đường tấm lòng vàng rồi khi trở về đi thì uh, xong xuôi mọi công việc thì hôm nay để Giang uh, có thời gian rảnh rỗi thì à, qua đây thì Giang cũng muốn uh, đi uh, và giới thiệu cho tất cả mọi người cùng biết về quê hương của mình và à, nhắc đến uh, thị xã nghi Lộ thì uh, à, quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là chưa biết thì Giang cũng uh, xin uh, giới thiệu luôn thị xã Nghĩa Lộ là một thị xã nhỏ bé của uh, miền Tây uh, thuộc uh, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái và nơi đây thì uh, chủ yếu là sinh sống của rất là nhiều đồng bào và chủ yếu là của người đồng bào dân tộc Thái trắng và Thái đen và những cái điệu xòe cổ uh, của người Thái thì cũng anh chỉ biết là bắt nguồn từ à, thị xã Mường Lò và thị xã Mường Lò này có một cái khu vực chợ là chợ Mường Lò cũng khá là nổi tiếng và nơi đây thì là à, có rất là nhiều cái à, văn hóa ẩm thực của người đồng bào Thái nổi tiếng có về nói về ẩm thực thì Giang cũng xin giới thiệu luôn với các bác anh chị đó là món thịt trâu sấy, bà phỉnh cộp, cơm lam, và rất là nhiều món của ba chị nào mà chưa biết đến chị Thắng Nghĩa Lộ mọi người có thể lên trên này và theo như quý anh chị mà muốn uh, lên để du lịch thì uh, à, ba anh chị có thể chạy theo quốc lộ 32 từ Hà Nội chạy qua Phú Thọ sau đó đến thành phố Yên Bái và vào trong đất Mường Lò thì uh, vào trong Mường Lò này quý anh chị có thể nghe được câu ca là muốn ăn gạo trắng nước trong thì qua đèo ách vào trong mường lò đó những anh chị nhá câu ca đó rất là nổi tiếng và hàng năm thì ờ, ở trên thị xã nghi lộ sẽ tổ chức những cái điệu xòe của người đồng bào dân tộc thái nó là đặc trưng ở ờ, xung quanh đây các anh chị có thể nhìn thấy là ven đường quốc lộ 32 thì là bà con người đồng bào thái trắng và thái đen người ta bán rất là nhiều ngô hoa quả nông sản đấy Cái này ngô nếp này bán là nào chị? Nếp à... à nghìn bắp À, bắp à? À Thì đây là những cái sản phẩm của bà con người đồng bào Thái ở trên này của ba anh chị nhé Thì à, đây là sản phẩm à, đồng bào Thái mọi người đã trồng được ở trên này Thì mọi người sẽ mang ra đây bán này là loại gôn, gôn nếp ở trên này mà mùa mùa lạnh trên này rang này này luộc rất là ngon thơm và bùi còn ở những vùng à, khác ở trên Hà Giang thì người ta sẽ dùng cái ngô này làm ăn mèn mén để thay cơm đấy các bác chị ạ dọc quanh đây thì bà con người đồng bào Thái và người ta bán được cái sản phẩm mình tự trồng ra được ở đây thì à, Giang thấy là một chút ờ, là như là ngô người bán ngô rất là nhiều như là ngô nếp phía dọc bên này con đường này cũng vậy cánh đồng mường lò là một cánh đồng khá là rộng lớn và có rất là nhiều đặc sản về gạo xén cù hay là gạo chiêm hương hay là gạo kim 307 thì ở trên này thì đất trên này bán trồng nó rất là ngon đấy và có gạo cốm ở trên tú lệ đấy. dọc quanh đây thì các anh chị có thể nhìn thấy là bà con bán ngô khá là nhiều luôn hầu như là ngô một người là bán hạt luộc cái à, sản phẩm mà bà con tự trồng được và cái món đặc sản mà trên này bà con hãy ăn đó chính là những cái uh, tép ngô này của anh chị này Tiếp ngô này là đang mua về Nó này bao tiền một bó này bác? 10.000 bốn bó à? Cái này 10.000 bốn bó khá là rẻ luôn Cái này mà xào với lòng gà hay xào một cái ờ, thịt ba chỉ này Cái sợi thịt ba chỉ rất là ngon luôn Bánh ngô nếp tím này Quanh đây bà con bán rất là nhiều luôn Và từ đây vào để đến ờ, cái ờ, chợ Mường vâng, Lò thì các bác chỉ là cứ đi theo con đường này đến đoạn uh, đèn đỏ đèn xanh mọi người sẽ rẽ phải để đi vào chợ và bây giờ mình sẽ vào trong chợ để khám phá chia sẻ với uh, tất cả mọi người cùng xem trong đó có những cái sản phẩm gì nông sản gì mà bà con hay trồng được nhé Đây chính là khu vực để vào à, cổng chợ Mường Lò đúng không anh chị ạ? Và khu vực cổng chợ Mường Lò này thì là có hai cái chợ. Một là chợ C ở dưới là một cái chợ rất là nổi tiếng bán về à, đồ nông sản cũng như là các con à, côn trùng hay những cái đồ gì mà nông sản mà bà con đi bắt được về bán rất là khá phong phú ở dưới chợ kia chợ C đó còn phía trên này thì chợ mường lò này khu vực cổng chợ này thì à, chỉ bán những cái đồ quần áo nói về quần áo của người đồng bào dân tộc Thái là những các chỉ chị nhắc đến những cái áo cỏm áo cỏm thì có hai loại màu một loại là áo cỏm là màu trắng là đặc trưng hai là cũng loại áo cỏm là theo nhiều màu cũng như cái người đồng bào mông đó đã sẽ làm thành nhiều màu à, để có thể là tôn thêm cái vẻ đẹp của người phụ nữ Thái và trên đồng người phụ nữ Thái là sẽ đội những chiếc khăn piêu giờ mình sẽ vào trong đó để xem à, cái áo thái hoặc cái khăn piêu là mình giới thiệu cho mọi người cùng biết và trong cổng chợ thì à, bày bán rất là nhiều cái à, quần áo của người đồng bào dân tộc Hơm Mông, người đồng bào dân tộc Giao và rất là nhiều người đồng bào dân tộc chủ yếu là nhắc đến đồng bào dân tộc Thái trắng và Thái đen đó là tổ tiên của người đồng bào Thái ở đây mà đây những cái à, áo là những cái váy là của những người đồng bào dân tộc Hâm Mông Nói chung là ở đây bán rất là nhiều đa dạng tất cả quần áo và dép đây những quần áo của người đồng bào Hâm Mông khá là nhiều luôn mình chưa tìm thấy là của người Thái và những cái giỏ ớp gọi là om giỏ để đựng những cái uh, mặt hàng mà thái là cơm sôi đây là những cái con dao những con dao mèo mà cả mọi người cũng đã biết là người đồng bào hâm mông mà tự đánh được Đấy, phía đằng trong này bán rất là nhiều cái uh, quần áo của người đồng bào dân tộc hơ mông ở trên này thì ờ, người đồng bào dân tộc hơ mông hoa Giang là đằng bản dân tộc Hâm Mông Đỏ Đây à, Giang xin giới thiệu cho quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người biết Đây là một chiếc khăn piêu của người con gái Thái Và người con gái Thái hay đội trên đầu ấy Và bản thân mình cũng là người Thái Thực tế mình sinh ra ở đây ấy Thì à, từ lúc bắt đầu nhỏ nhỏ rồi Giang cũng à, không không được nhìn thấy con gái Thái đội khăn piêu thực tế cả chỉ nhìn thấy trên cái màn hình thôi và do là người đồng bào Thái cũng đã gọi là mình nói về cuộc sống hàng ngày là bà con đã bỏ dần chỉ những ngày lễ hoặc những ngày đi uh, chơi ấy thì là người con gái Thái mới hay mặc cái này còn đây là chiếc áo của người con gái Thái đây các bác chị nhé của người già hay của người trẻ thì cũng rất là nhiều màu như lúc nãy mà Giang đã nói rồi đó là cái à, áo gọi là áo cỏm ấy thì uh, rất là nhiều màu có thể là mang lại cái cái cái đẹp nó cái vẻ đặc trưng nó đẹp ấy chứ còn nếu mà chính xác ra thì là cùng bào thái chỉ là áo trắng đó được kết bằng cái cúc bạc và trên đầu là đội chiếc khăn piêu nhưng nãy mình đã đã, đã, đã cho các ba anh chị mình xem rồi tiếc là mình à, đây thì à, bà con thì là bán rất là ít cái đồ đó bây giờ à, giang lại tiếp tục đưa tất cả mọi người là xuống khám phá cái à, chợ C nhé ở dưới cái con đường mà để đi vào chợ C thì uh, và anh chị tất cả mọi người cũng nhìn thấy một cái quả táo rất là quen thuộc đó là táo mèo Quả táo mèo này thì uh, của người đồng bào à, trồng thì không phải nó là một quả táo máu mọc ở trên rừng Táo ở trên này thì nó có phân biệt hai loại táo Một loại táo là một lùng cúng ở trên đấy nó sẽ thơm, đồi thông đấy Giờ dạ, cô nhá Vâng Thì táo nó rất là ngon thì à, ở trên này người đồng bào hay là tất cả mọi người dưới xuôi có thể là mang à, quả táo mèo này về ngâm rượu ngâm khô hoặc mọi người ngâm tươi này cũng rất là ngon à, ừ, cái cau hay như nào cô? Sâm ngọc cẩu À sâm, sâm ngọc cẩu đấy á? À? nấm ngọc cẩu À nấm ngọc cẩu đấy à? Đó Ồ, cái này bán như nào chị? Đấy á Hả? cái Đấy rẻ đấy, có à. À đây à? Sâm cau ở tay em Cái này là cây sâm cau đúng không? à còn cái quả này quả đấy là quả hồng rừng à hồng rừng à, à. ôi là còn có quả hồng rừng nữa mọi người ạ và nó là rất là nhiều cái à, đồ hải sản à, ở trên rừng mình mang xuống đây để mình qua đây còn phía đằng xa xa bên kia thì à, bác có thể nhìn thấy đó là cái quả mắc khén đặc trưng của người đồng bào thái hạt xẻng bây giờ mình sẽ đi sâu vào trong ờ, chợ xem là còn cái gì để ờ, bán không đây người đồng bào thái người ta bán cái ờ, đồ người ta dọc theo bên đường này đi vào trong chợ này. hiện tại thì ở trên này đang mùa táo mèo mà chung là bán rất là đa dạng phong phú khi mà mọi người được lên đây đặt chân đến đi sáng nghĩa lộ thì mọi người sẽ được trải nghiệm luôn cái văn hóa phong tục tập quán của người đồng bào thái à, tiếp theo là những cái ờ, ẩm thực của người đồng bào thái dọc cái ờ, con đường vào chợ C này thì mọi người có thể nhìn thấy là bà con à, đi à, buôn bán giao thương khá là tấp nập luôn đây những quả me chua me rừng đây là đỗ tương đúng không? Đỗ tương ngon đấy à. <laughs> Ăn sẵn chứ em. Quả này gọi là quả à, gì nhỉ? Quên mất rồi. Chám nhỉ? Ừ, mải mải ấy nhìn nó tâm tâm. Quả chám. Một kén này. Còn đây thì à, bà con bán đa số là đồ à, mình trồng được và mình đi lấy ở rừng ấy. Và có rất là nhiều loại rau cũng là đầy đủ các loại mặt hàng luôn từ rau à, đu đủ này sắn này rau cải này rau bí này rồi tất cả mọi cái à, con chim những cái gì đồ gì đặc sản ngoài đồng thái người ta sẽ mang ra đây để bày bán ở phía đằng bên kia ven đường thì cũng vậy ở phía bên này thì đấy là bán cái đồ nấm này nấm khá là ngon chào chị nhá Aha này có nấm gì đây chị? Dơm Nấm dơm à? à. Nấm, nấm, nấm dơm Chung là rất là nhiều Và mình đi vòng qua đây những con cua này Chào chị nhá Cua chim à, khá là nhiều loài chim luôn Thật sự là, là mình à, xem mà uh, Đấy Như tất cả các nơi uh, chợ phiên thì ở trên thị sáng cái lộ mường lò này cũng khá là đầy đủ luôn nông sản phía đằng bên trong này cũng rất là nhiều để mình có thể chia sẻ khám phá cho tất cả mọi người cũng biết Nhắc đến chợ C thì uh, quý cô anh chị cũng có thể mọi người là ở chợ khá là rộng luôn đấy Chợ Thiên Giang đấy Thế là để mình có thể là đi hết cái chợ này để mất khá là nhiều thời gian để ờ, Chủ yếu mình uh, đi vào trong này để xem những cái gì mà nó đặc sắc, đặc trưng Vào trên này mang ra đây bán Mình cùng vào để khám phá nhé, quý chị nhé Dọc cái ven đường này thì mọi người bán những cái đồ sản phẩm là nông sản là những cái đồ mà rau củ quả bà con tự à, trồng được và mang ra đây bán và đa số trên này như lúc trước đang nói là chủ yếu là người đồng bào thái đen và thái trắng là tập tục sinh quán ở trên này thì những cái đồ nông sản còn bán khá là nhiều luôn đa dạng phía bên trong này cũng vậy đi sâu vào phía bên trong này mình cùng xem tiếp mình chỉ à, đi à, qua để à, cho các ba anh chị cùng tất cả mọi người cùng à, xem biết thôi nhé chứ mình đi à, giới thiệu từng tí một thì khá là lâu cảm ơn chị nói chung ở mọi nơi mà có những cái gì bán thì ở trên thị xã Mường Lò đất xã miền Tây nho nhỏ này sẽ có cái đó bán và trên này thì uh, bà con hay lên trên này để uh, du lịch khắp mọi nơi lên đây để có thể thưởng thức được những cái ẩm thực của người đồng bào dân tộc Thái và hai là trải nghiệm được cái à, cái à, đồi mâm xôi ở cái khu vực mà nổi tiếng nhất mà anh chị nào mà chưa biết thì mọi người có thể lên thị xã Nghĩa Lộ thì trực tiếp là Giang sẽ dẫn mọi người đi để tham quan đây những cái à, đồ mà người bắt được đấy là những cái nhộng ở dưới này là những con ếch kìa đó ếch này người à, à, bị bắt được ấy ếch này bắt được à chị à. đúng chị là cũng là người thái nên bắt được và con này là con cá xịn cá này rất là ngon đấy cá suối thế nên mình cũng sẽ mua một chút về mình à, đấy. con cá trên phía đằng bên trong này thì là mọi người sẽ bán những cái đồ thịt bò trâu cũng có gia súc ấy, lợn đấy, khu vực bên trong này à, phía đằng sông như là bán đồ cá nhưng mà để bà con bán cái măng ớt này củ uh, lăng này cảm ơn em gừng này măng này à, cái măng măng măng dầu, ấy các anh chị là cái, cái măng dầu, rất là nhiều rồi, thì rất là rộng luôn đấy này là hoa chuối rừng đúng không hả bác? Ừ. Ồ. Oh. Hoa chuối rừng và hoa chuối tây. À hoa chuối rừng và hoa chuối tây đúng không? Này là hoa chuối rừng này. Thì là cái ờ, hoa chuối rừng này nó sẽ nhỏ hơn. Ở đây là hoa chuối tây. Và những cái giỏ mắc khén này. Đấy, những cái quả cà gai đây này, quả cà gai này bà hay ăn. Đấy, thế là rau um, kìa là Đấy, rất là nhiều rau thơm bán rất là nhiều luôn. Đấy, đây là rau dấp cá cái giỏ ớp ớp kìa các bạn mình có thể nhìn thấy rằng là bà, bà Thái hay bán cái xa đấy cái xa để nó xúc cá này <laughs> khá là nhiều cái ờ, đặc sản của người đồng bào Thái cái này bán để bán cái này và phía bên này cũng vậy này như bà con bán dọc bên bên này khá là nhiều mình thì không thể đi hết được thì mình thì bà đi qua chỗ nào mà mà, mà đấy thì mình giới thiệu cho mọi người biết được Giờ mình sẽ vào trong cái khu phía bên ờ, đằng trong Mà bán những cái đồ ấy của đồng bào Thái um, ra đi bắt về đấy cái phía nằm bên trong này là các anh chị có thể nhìn thấy là một người trong này là bán cái ờ, đồ ờ, ấy là bà con đi bắt được ấy nhất là những cái con con vật mà trên đồng ở trên hạ cao là rất là nhiều luôn bây giờ các chị ở đang ngồi đây bán phía bên trong kia là bán cá này gà này vịt này phía bên này thì có cô bán con à, con lươn mọi người đi bắt được đấy đây là sản phẩm bánh con lươn và những cái con ếch à, con ngué thì mình chưa chưa thấy con này vẫn là con ếch chứ ừ, con ếch yeah. còn ếch còn bên nhỏ. Vâng. kia là ếch, à, ếch, à, ếch, ếch, ếch, ếch, ếch, ếch, ếch, ếch, ếch, ếch, cái này mình nuôi là bắt được cái này thì nuôi ạ à, cái kia thì bắt à? được ạ à? à? cái này mới là bắt được không ạ đây này ờ. con lươn này bắt bắt được mới là ngon này con này bắt được thì bắt được mới đi ếch này là nuôi này là con này con bên này này nuôi con này là bắt được đúng không ừ. cả lươn đi bắt hết à, con lươn này người tự đi bắt con ong ở bên kia nữa nó có cả ong à ờ, ong đẹp lắm còn ờ, con này là ong ấy chứ nhỉ ông ông bầu đúng không nhỉ còn này cái nhộng của nó mà mình à, rang với cái à, nước măng chua ấy khá là ngon luôn ồ bên này rất là nhiều này còn đi bắt được khá là nhiều luôn đấy đấy của anh chị ạ chợ là bán đầy đủ luôn sản phẩm những đồ rừng này đây à, đi vào chợ để ghi hình cho mọi người xem là các cô cái chị ở đây lại mời chén rượu nữa. Hoa hoa nữa, hoa nữa. Hai màn nữa hàng nữa hàng nữa này nữa hàng này nữa mi này nữa mi nó cố con cả đấy ờ, hàng này là hàng chỉ bán hàng bên này đang ngồi rồi đấy ờ hàng ờ. do mí nè ở ờ, do nè hàng mí nè con gái thái trên này uống rượu cũng khá là tốt luôn đấy đó đấy nè ừ. phía bên này thì uh, mọi người bán những cái uh, thuốc nam đúng anh chị nhá đây những cái hàng thuốc nam của anh khá là đầy đủ luôn trên này thì uh, thuốc sinh lý này thuốc tầm gửi thuốc tía này cũng rất là nhiều luôn loại mặt hàng về cái uh, đông y ở phía bên này như vậy này đây những cái ờ, củ sâm và những cái quả hồng rừng này củ sâm này có những cái ờ, đồ này anh cũng là bán khá là nhiều Rồi các bà đi chợ khá là nhiều bán những cái ờ, đồ trị ở đây đa số là người đồng bào thái ở phía bên trong này bán những cái đồ đây thì có những cái con chạch đây này kể cả là nhiều con cua đồng này hay như con con con con hến này rồi con ốc này Đấy, rất là đa dạng giá chị nhá đó là rất là nhiều luôn ở phía bên trong này của anh chị ạ sau khi mà được các chị mời à, một hai chén rượu cùng uh, bảo với nhau thì rất là vui khi mình gặp các chị ở đây cái này là bán cái đồ bên con chung là cái ờ, chợ này thì anh chị có thể mình quan sát được khá là rộng luôn để mình có thể là tìm hiểu hết được cái khu chợ này và giới thiệu tất cả các sản phẩm cho quý ờ, ba anh chị biết thì rất là lâu và rất là khó trực tiếp là quý ba anh chị tất cả mọi người à, mình lên đây tìm hiểu thì mình, mình có thể biết được cái cuộc sống của người đồng bào Thái về phong tục tập quán cũng như là văn hóa ẩm thực của người đồng bào Thái có những cái gì Đây là phía đằng à, sau à, của khu chợ Thì à, phía đằng sau khu chợ này thì là những cái bãi đất này thì bà là nước đang bắt đầu để quy hoạch lại Và người có thể bán Đấy, lô đất là để cho mọi người có thể là kinh doanh, buôn bán ở xung quanh đây Đó, Với thị xã miền Tây khá nho nhỏ thôi nhưng mà lại bán khá là đầy đủ như lúc nãy Giang đã nói với tất cả quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết rồi và mình cũng không thể nào đi hết được cái khu chợ này đâu nó khá là rộng luôn đấy và trực tiếp mọi người lên đây để tìm hiểu thì mới biết được cái à, khu chợ nó rộng như thế nào và mọi người lên trên này có thể là liên hệ và liên lạc cho Giang trực tiếp mình sẽ đưa đi và thưởng thức thì à, những cái ẩm thực của người đồng bào Thái thì mình sẽ đưa mọi người thưởng thức món ẩm thực